取られたようですかあ、わかりました、全部取られた、これでもこれが美味しいこういうのは広これ大きかったですこの金曜日に入りました金曜日、ちょっと油ののり美味しいって聞いてきました ろいろあるんです小 <laughs> さくても脂の乗ってるやっぱしあの定置網にかかった場合はね ngôn nhau trên cái gỗ ấy mất ném vào cứu cố như Braga cùng người phương nữa chắc chắn đánh tích người phương nữa đánh tích Braga ừ, ừ. ăn collagen thì chủ tàu già đẹp có mà rất đẹp thật ra là bên Việt Nam cũng có cá mú thiệt không thiệt nhưng cái này là ngon hơn Việt Nam tại vì là cá mú này là 26 kg con này là biển của cá mú これあげてください全部はい ừ. 揚げます、はいđau quá đang đang ca mũ căng căng căng ca mũ này là còn còn sống đang bị cắn <laughs> đúng không 通消えたのじゃん一回切ったのおおおおくまうんね giữa phần da và thịt rất rất ngon cô tại vì là cô rất nhiều collagen à. nước dùng cũng rất ngon dầu cũng ngon tempura cá mú puri puri puri puri puri puri là puri puri puri puri có ý nghĩa là cứng và mềm rất ngon ừ. gạo cá mú và tempura cá mú Ngombako. Ngombako. Iya,見てなお。ごめんな。うわ、すごい。Hoa giả số Được nhà bạn Vậy có Nào, 上手な、上手だな、この。 nó bấm có người hỏi lúc này không mặc dẻo, cũng đã dù là sai rồi không tệ đúng đủ nhiều nên sai rồi ừ. hôm nay đã không sai không về dầu suy ngon tại sao tại vì dầu suy này cũng như nước dùng nên rất ngon dầu suy này có lộn biển và nó nó rồi ngon Shizuke Gold kem kem này rất rất đặc biệt vì cái là tempura các bạn có biết tempura không người phụ nữ nói bây giờ rất nóng nàng hãy ăn ngay 快点！嗯，我先去打一打那个样板块 phải bị cơ Trong nhà bạn chỉ có ở đây thôi Hidakacho là bãi là nhàn cả thứ Shizuke ăn thứ việc hoa tư ừ. lớp mẹ hiểu ngài ừ. tại sao Shinsuke thích bánh này hơn trong bánh này có mơ đặc ngon. ừ. Wakayama ừ. là cũng đặc sản mơ Dạ đúng rồi Đến Việt Nam mà có bị đó không? Có ừ, Mọi người Việt Nam hãy đi ăn thứ bánh này.